Zombie Apocalypse. Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đến với kênh của em. Và hôm nay em lại lên một video nữa nhưng không phải là để à, chia sẻ kinh nghiệm trồng lan hay là kỹ thuật chăm sóc lan gì đâu mà chủ yếu là để khoe hoa thôi các bác ạ. <laughs> Mời tất cả các bác cùng ngắm hoa nhé. Tối quá nhỉ. Và quay cam sao cho các bác xem nhé đó càng sao nó nét người ngợi như vậy nó mới đẹp rực rỡ chứ này các bác ơi đẹp không ạ quá trời hoa luôn đây là còn những cái nụ này nó chưa nở ấy à, hôm à, mấy hôm nay miền Bắc lại à, nồm ẩm không khí lạnh tràn về nên là hoa nó cũng rất là buồn nhưng mà không quay thì nó lại tàn mất các bạn nên là quyết định không đẹp còn hơn là không có em à, review cho các bác xem về cây hoàng thảo chuỗi ngọc này đây nhánh bên này đây nó nở được một tuần rồi nên là hoa nó có xu hướng nhạt hơn này nhạt hơn nhưng mà nhìn nó vẫn còn rất là rực rỡ này rất là đẹp luôn nếu mà các bác à, nhìn à, chưa quen ấy thì nhìn mặt bông này các bác sẽ rất là lầm tưởng nó là đùi gà nhé nhưng mà nó lại là hoàng thảo chuỗi ngọc đó một cái loại lan mà các à, bác vẫn có thể gọi là có chút tâm linh vì cái này nó có những cái đốt như là kiểu cái à, chuỗi chẳng hạt ấy nên là các bác mê tâm linh thì vẫn gọi đây là loại lan tâm linh tuy nhiên em thì em không có mê tâm linh nên là em chỉ thấy hoa nó đẹp và nó cũng có mùi hương thoang thoảng khá là êm và cái mà em thích nhất ở cái hoang thảo chuối ngọc này đó chính là nó nở hoa vào một dịp rất là đặc biệt các bác biết dịp nào không ạ như mọi năm thời tiết nó bình thường và không có những đợt rét đậm rét hại về mùa xuân như là năm nay thì cây này thường sẽ nở rất là đúng vào cái thời điểm à, dịp lễ mùng 8 tháng 3 đó cây này em đã nở chuẩn được 2 năm 8 tháng 3 rồi thế nhưng năm nay xui cái là không khí lạnh về nên là nó nở muộn hơn mất tận à, nay là ngày 25 tháng 3 rồi đó muộn hơn tận mười mấy ngày cơ rất là đáng tiếc luôn mấy năm trước thì năm nào em cũng cắt mấy cái thân à, thân già già này, này không có tiền mua hoa tặng vợ ấy, nên là cắt tạo mấy nhánh lan này bó vào tặng vợ khá là ok đấy các bác ạ <laughs> trong à, các loại lan thì em à, chỉ nhớ có đúng 3 loại là nó nở vào 3 dịp lễ khác nhau Loại thứ nhất là lan Hoàng Thảo Trúc Phật Bà và Hoàng Thảo U Lôi Hai thằng này thì nó nở cùng lúc rồi Nếu mà chúng ta thuần vườn lâu năm thì nó sẽ nở hoa vào dịp Tết đấy là loại đầu tiên và rất là tuyệt vời nó nở vào những dịp lễ rất là lớn trong năm và loại thứ hai đó chính là hoàng thảo chuỗi ngọc nở vào dịp mùng 8 tháng 3 và loại thứ ba mà em muốn à, giới thiệu với các bác về nở đúng vào những dịp quan trọng trong năm đó chính là lan loại lan này đây các bác biết lan gì đây không đó lan hoàng thảo phi điệp vàng đấy dòng này bây giờ nó phát triển như vậy xong là đến tầm cỡ tháng 10 là bắt đầu nó lại ra hoa cái dòng này ra hoa nó không dụng lá nhé đó nên là cái này tầm cỡ tháng 10 20 tháng 10 cũng là một trong những dịp của các chị em đấy nó lại nở hoa và em cũng chỉ nói là nó dao động trong khoảng thời gian đấy nhá em không nói là chính xác là hôm 20 tháng 10 nhá vì cái này nó còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết của mọi năm nữa đó cái này thì hoa thì khỏi chê rồi vàng rực luôn với mắt màu hơi đen đen rất là tuyệt vời và em à, em thường chọn những cái loại lan mà nó nở vào những dịp quan trọng trong năm em rất là thích những cái dịp như vậy vì cơ bản là nó là một cây sống chứ không phải là chúng ta mua hoa hồng hoa cúc về ngày nay mua mai nó héo rồi thế nhưng cái này thì chúng ta chơi được nó rất là lâu với cái độ bền hoa của thằng phi điệp vàng thì nó dao động từ 10 cho đến 15 ngày rất là ok cánh bầu bóng rất là đẹp và cánh rất là dày nữa nên là độ bền hoa của nó khá là cao đấy Tuy nhiên cái thằng à, phi điệp vàng này mà chúng ta chăm ở vườn à, mát thì qua vài cái 20 tháng 10 nó vẫn chưa nở hoa đâu Nên là cái này chúng ta cứ phải cho nó ăn nhiều nhiều nắng một chút Đó, cái này thì phát triển cực kỳ là đẹp rồi Đấy, hiện tại thì các bác chỉ đi nhân những cái cây như là năm cánh trắng rồi năm cánh đen năm cánh đỏ các kiểu con đà điểu thôi chứ các bác không có nhân mấy cái loại này nữa nên là loại này hiện tại giá trị của nó cũng khá là cao đấy nếu mà một số nhà vườn ấy nhân những cây nó to phương phi như thế này họ bán đắt hơn cả phi điệp tím cơ đó đấy là cái giá của phi điệp vàng và những cái đặc điểm đẹp ok chúng ta trở lại nhân vật chính hôm nay nhé còn cái hoàng thảo chuỗi ngọc này thì nó lại nở vào cái dịp mùng 8 tháng 3 cái dịp mà các anh ấy không có quà cho các chị thì thường là các anh ờ, phải phải phải ờ, nằm chay một đêm ấy <laughs> đó và năm nay rất là đáng tiếc luôn cái thời tiết mà đang ra xuân thì nó lại lạnh xuống vòi nên là nó không nở hoa được nhưng rất là may mắn là nó chưa thui hết những cái nụ này đấy này nó đợt rét đấy nó thui mất mấy cái cuống này này Thực ra cái hoàng thảo chuối ngọc này nó là lan chịu rét rất là tốt rồi Nếu mà những loại lan à, như là đen rô này Những cái loại lan hồ điệp này em bị thui hết à, nụ rồi Vì cái đợt rét trong à, tháng 2 vừa rồi Nó rất là rét, rất là lạnh Nên là nó bị thui mất rất là nhiều nụ quá trời đẹp luôn đây là nó còn chưa nở hết công suất nếu mà nở hết công suất thì nó còn rực rỡ hơn nhiều các bác ạ và em à, sẽ cố gắng năm nay em chăm thật tốt cho nó sang năm không rét nữa thì em sẽ có một đợt mùng tháng tháng 3 không tốn tiền mua hoa rất là tuyệt vời đó về cái à, đặc điểm nhận dạng thằng này thì nó rất là dễ rồi này cái cứ nhìn thấy cái thân đốt đốt đốt này là chỉ có cái thằng à, chuỗi ngọc không có thằng nào giống nó cả em mê cái lan hoàng thảo chuỗi ngọc này từ cái thời mà nhạc chế của vũ hải về các loại lan ấy mà cái đoạn này này lan chuỗi ngọc điện biên môi cứng đà lạt đây thật sự nó là một loại lan rất là đẹp nó có một cái màu tím và màu hồng nhạt màu này thì nó là màu màu hồng thì đúng hơn nhưng mà nó lại có hơi tím cánh nó tiếp phớt tím và cái họng của nó tô một cái viền màu nâu bên trong và cái lưỡi bên ngoài này nó có một chút màu vàng này nhìn rất là nổi bật luôn đúng không nào đó tuy nhiên là cái thằng này thì nó không có hoa biến thiên nhiều như là phi điệp đâu nên là thường à, cái giá của nó cũng không có cắt vòi <laughs> à cắt cổ như là các loại phi điệp và đột biến cái thằng này thì nó giá trị dao động của nó là từ 150.000 à, cho đến 250.000 một kg tùy theo shop bán nhé em không bán lan nên là em cũng không có cập nhật liên tục về cái giá lan chính xác được nhưng mà nó dao động ở mức độ đấy thôi không à, vượt quá 300.000 một kg đâu mà cái dề này em mua cách đây 4-5 năm trước rồi ừ. Đó, cái này thực ra nhiều bác bảo rất là khó thuần nhưng mà cái dòng này thì các bác uh, mua được những cái khóm to to ấy thì về các bác đừng có cắt những cái cụm này của nó đi đây em còn à, để nguyên bản cái cụm từ rừng về đây nên là nó phát triển rất là tuyệt vời vì cái thằng này mỗi năm nó đẻ lên cao một tí nó không bị lấp gốc như là mấy cái mấy cái ông lan thân thẳng ra kia đâu cái này thì nó cứ càng lúc nó càng lên cao nên là cái cụm của nó càng lúc nó càng nhô lên như vậy nó vừa tạo ra một cái giá thể thụ động cho nó mà nó còn à, giúp cái bộ rễ cú của nó không bị à, mất đi khi mà chúng ta ghép vì cái thằng này cũng rất là ít rễ nó không ra rễ nhiều như là mấy cái à, ông phi điệp tím cho các bác xem luôn này cái rễ của nó cũng rất là ít thôi đây là em còn dùng cái cái cái PHS chí Việt kia rồi à mà nói đến cái PSH chí Việt thì hôm nay em sẽ review lại cái nhãn sản phẩm cho tất cả các bác xem nhé đó đó là cái thằng này này hôm trước là em à, chỉ mải tưới rồi mải nói công dụng của nó mà em lại quên mất giới thiệu cái thằng này cái nhãn hiệu của nó là PHS chí Việt nhưng mà em gọi quen em cứ gọi là PSD Chí Việt nó rất là dễ nhớ nên là em à, có video trước em có nói nhầm một chút các bác thông cảm nhá phân bón chung vi lượng này cái này thì giá của nó rất là phổ biến nó dao động từ 80 cho đến 140 nghìn đây cho các bác xem cái liều lượng và kích rễ của nó này đấy tùy chỉnh Đấy, tùy nó có thể tùy tình hình bộ rễ 7 đến 15 ngày phun một lần đấy là cái cái hướng dẫn sử dụng của nó là như vậy và cái này thì nó bổ sung rất là đầy đủ các loại dưỡng chất từ chung vi lượng nên là nó cân đối rất là cân đối cái chậu lan của chúng ta và không bao giờ có cái hiện tượng là bị bạc cái đầu lá phi điệp ấy cái đầu lá phi điệp chúng ta thường hay bị thiếu diệp lục thì nó bị bạc ấy khi mà chúng ta dùng cái này thường xuyên sẽ không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra em đảm bảo với các bác luôn dù cho vườn các bác có thiếu nắng như thế nào đi nữa nó cũng không bạc đây các bác thấy này cái khu vực này của em nó rất là thiếu nắng nhá buổi sáng thì chỉ được tầm một hai tiếng rồi buổi chiều là không có nắng bao giờ luôn nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua thì em không thấy cái hiện tượng bị bạc lá bao giờ cả đó chính là nhờ cái cái thằng này này nó cân đối cái chất trung vi lượng rất là ok và và trở lại với cái dề hoàng thảo chuỗi ngọc này thì em à, cũng ghép nó rất là đơn giản như vậy thôi chẳng có cái gì gọi là quá là cầu kỳ đâu đây có một cái bó phân dê đấy cái này thì 125 chúng ta thay một lần còn những cái phân chỉ để trên này thì chúng ta mỗi năm thay được thì chúng ta thay hai lần cho nó thì nó phát triển tốt ối rồi ôi luôn này các bác thấy này là tốt chưa đó những cái thân già cũ kỹ năm xưa của nó hiện tại nó vẫn còn à, đang à, xanh lét này em còn lười không cắt đi ấy nó rất là rộng rạp rồi này nhìn trong điện thoại thì có thể nó nhìn cái dề này nó rất là bé nhưng mà thực ra bên ngoài nó rất là lớn nhé nhìn vậy thôi nó rất là nhiều thân à, ngắm hoa đã luôn và bên cạnh cái dòng hoàn thảo chuỗi ngọc thì mùa này có rất là nhiều loại lan đang nụ đang chuẩn bị hoa này sắp tới lại ngắm hoa ngậm mặn luôn này các bác ơi đấy cây long thu xuân lại bắt đầu nở này và cái dề long tu đá hoa tím cũng chuẩn bị bung này phi điệp tím thì nhiều thôi rồi luôn đang à, sắp nở rất là nhiều à, cho các bác xem luôn Đấy, nụ quá trời nụ luôn nhìn như vậy thôi bên ngoài á, nhìn bằng mắt thường nó nhiều lắm này này vừa rồi á, em à, kích định kích chơi hoa tết nhưng mà do lạnh quá mức độ nó nhú ra nó không thể nào phát triển được cho nên là bây giờ nó mới bắt đầu nó ra những cái nụ này đây nên là em cũng tiện đây em cũng nói luôn là cái vấn đề kích hoa trái mùa ở miền Bắc chỉ chơi Tết thì hầu như là chuyện không thể nhé em à, trừ khi các bác ở đồng bằng hoặc là các bác có phòng vượt đông chứ còn em à, trồng một bằng cách à, tự nhiên như thế này thì chuyện kích hoa nó là chuyện không thể kích nó ra nhưng mà nụ bao nhiêu nó cũng thui hết không ăn thua nên là năm vừa rồi em không có show những cái chậu hoa mà em kích vì kích có ra hoa đâu mà review đấy là những cái mà nhược điểm ở miền Bắc kỵ hoa rất là khó những cái chậu lan kiều kích nó vẫn ra nhưng mà nó không nở được nó lại thui nụ đi đây những cái hoàng nhạn cũng chuẩn bị có hoa rồi rất là tuyệt vời và video liên miên quá rồi em à, cũng xin phép được kết thúc tại đây nhá nếu mà bác nào lần đầu đi qua thấy hay thú vị thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để giúp cho em có động lực ra những video tiếp theo hay hơn và chia sẻ những kinh nghiệm mà em biết được trong suốt quãng thời gian chơi lan vừa rồi và đây là à, em à, lại xin vài giây để review cây hoàng thảo kèn này nhé cây này có rất là nhiều câu chuyện bên cạnh à, cây hoàng thảo kèn và sắp tới khi nào hoa nở em sẽ kể lại những câu chuyện về cây hoàng thảo kèn cho tất cả các bác xem và những cái đặc tính của cây kèn cũng như là thuần hóa nó ở khu vực đồng bằng ok xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.